Xin chào quý vị các bạn đến với điện máy Cường Linh cũng như điện máy Thịnh Thành thì hôm nay chúng tôi mang lại các bạn sản phẩm đây là máy uh, trộn cám thì tiếp tục series máy trộn cám thì hôm nay chúng tôi có xuất xưởng những con máy à, đầy đủ kích cỡ từ 50 75 100 và 150 đây như trên video các à, màn hình các bạn đang xem đây đấy đây thì uh, máy toàn bộ inox này thì những ai đã sử dụng qua sản phẩm bên chúng tôi sản xuất ấy, thì đã biết về chất lượng sản phẩm cũng như là về thông tin mọi thứ chất lượng bảo hành các thứ thì à, tôi xin phép nói qua cho những à, bà con các bạn và đang có nhu cầu muốn mua cũng như là đang tìm hiểu thì à, để biết qua tí về sản phẩm cũng như là để hiểu rõ hơn về sản phẩm bên chúng tôi đấy thì tôi sẽ quay qua bên ngoài các bạn xem này này thì toàn bộ máy là inox từ chân máy đến lồng đấy. motor sử dụng motor dây đồng có ba có bốn bốn kích cỡ khác nhau 50 máy bé nhất này đấy 50 75 100 và 150 là máy cao nhất đấy thì sau đây tôi sẽ đi chi tiết vào mà từ máy bé nhá thì đây là máy bé 50 cân này đấy máy 50, 50 cân thì uh, à, máy rất là nhỏ gọn nó sử dụng cho phù hợp cho gia đình hộ gia đình làm nhỏ lẻ trộn cá với chân nuôi đấy thì uh, đường kính của lồng đây đường kính lồng là 65 phân Đấy, 65 phân đường kính thì máy sẽ trộn được một mẻ là kích thước của lồng là 50 cân phải được hai bì hai bao đấy chiều cao từ chân máy đến miệng đây các bạn nhìn thấy 8 Vâng, xin chào quý vị các bạn đến đến máy điện máy Cường Linh cũng như điện máy Thịnh Thành thì hôm nay chúng tôi à, mang đến sản phẩm đây là máy à, trộn cám thì hôm nay chúng tôi có xuất xưởng xuất kho một à, số dòng máy đầy đủ kích thước từ 50 đến 150 cân thì à, đây tôi sẽ quay chiếc sản phẩm này thì những bà con đã sử dụng qua sản phẩm bên chúng tôi sản xuất ấy, thì đã biết về chất lượng sản phẩm cũng như là chế độ bảo hành các thứ thì tôi sẽ xin phép nói qua về cho những ai đang có nhu cầu muốn mua cũng như là có nhu cầu đang tham khảo máy thì biết thêm chiếc sản phẩm thì đây thì máy lại máy trộn cám có đầy đủ kích thước 50 cân 75 cân 100 cân và 150 cân Đấy, máy toàn bộ là inox luôn nhé Đấy, motor sử dụng motor dây đồng Đấy, các bạn xem từ chân máy này này các bạn thấy từ chân máy này đến buồng trộn này đấy đều là inox luôn đấy, tôi sẽ đi chi tiết vào phẩm này thì đầu tiên tôi sẽ đi vào máy à, bé nhất là máy 50 à, cân đây các bạn sẽ thấy máy 50 cân này thì nó máy 50k thì có đường kính nó là 65 phân đấy 65 phân ở giữa chính giữa sẽ có một trục xoắn như này luôn cũng là đều là inox luôn đấy lồng nó là inox 304 đấy, chân máy inox 201 đấy, thì à, các bạn thấy chân chân máy này đấy là thép vuông à, inox vuông như này đấy cả các mũi hàn đều được ờ, gia công rất là đơn rất là tỉ mỉ đấy. phần motor sẽ được nằm gọn ở dưới máy luôn đấy các bạn đã thấy nó chạy bằng uh, xích này đấy, mobi motor sẽ là motor dây đồng các bạn nhé được bảo hành các bạn 12 tháng vấn đề cháy hỏng trong vòng 12 tháng sẽ được đổi mới cho mình đấy thì phần uh, motor nó sẽ được bắt lên cái giá inox đằng sau như này được hàn ở bốn góc bốn đầu đấy ở ngay sau phần máy sẽ có à, bánh xe di chuyển Đấy, khàn này khi chúng ta nghiêng 30 độ thì à, bánh xe sẽ tiếp đất và chúng ta đẩy đi thôi rất là đơn giản Đấy. đây là chiều cao của máy này Đấy, các bạn sẽ thấy chiều cao của máy là 8 90 phân Đấy, chiều cao từ mặt đất lên đến uh, miệng của lồng là 90 phân Đấy, thì tương tự tôi sẽ đo lần lượt các đường kính của các máy luôn các bạn xem một lần nhé đây thì máy à, 7 75 cân này thì đường kính của nó là 75 phân luôn đấy và tương tự 100 à, và 150 đều là 75 phân đường kính đấy và tương tự 150 cũng thế đấy thì nó chỉ khác là ở chiều cao của lồng đấy chiều cao của lồng đấy thì à, sau đây tôi sẽ à, đi chiếc sản phẩm này thì ngay ở phần motor nó sẽ được đấu ra một công tắc như này luôn con nọc Đấy, nó sẽ dễ dàng chúng ta sử dụng chỉ cần cắm điện trực tiếp và lúc nào dùng bật on và tắt thì bật off đấy rất là đơn giản ngay ở chỗ à, phần công tắc này sẽ có một đường dây điện như này để chúng ta tiếp mát quá trình sử dụng mà có uh, vấn đề về à, điện đó thứ nên bà con yên tâm thì thả cái dây này xuống thả xuống đất thì nó sẽ tiếp mát cho máy đây phần motor thì uh, máy bé 50 cân này nó sẽ chạy motor 1,1 kW vòng tua của nó là 1400 vòng một phút đấy motor motor dây đồng bảo hành các bạn 12 tháng luôn đấy, toàn bộ à, vòng pin xích này thì à, cái vấn đề chúng ta sử dụng những xích này nó sẽ rất là bền như xe máy chúng ta ấy. đấy có thể cho sử dụng lâu dài thì xích có trùng đi có lỏng thì, thì chúng ta chỉ cần là một là tăng chỗ à, con ốc sau này đấy kéo ra sát phần ngoài này không thì chúng ta cần tháo bứt mắt xích đi và tự sử dụng đấy rất là đơn giản và cũng rất là tiết kiệm à, phần chi phí đấy, điện là sử dụng điện 220V toàn bộ bề đỡ này inox này đấy inox đây inox và chân máy là inox 201 này đấy. còn buồng là 304 rất là dài dặn chắc chắn đấy. máy thiết kế 4 chân vuông như này đấy motor được nằm đặt gọn ở trong trong thân máy luôn đấy, để chúng ta sử dụng nó máy gọn gàng hơn và sử dụng dễ hơn đấy trong ta sử dụng thì cần uh, nghiêng máy tầm 30 30 độ đấy và bánh xe tiếp đất đẩy đi đấy rất là đơn giản luôn đấy thì trên đây là máy 50 à, cân thì theo tôi sẽ đi sang máy 75 cân này thì toàn bộ nguyên lý hoạt động của máy là đều như nhau thì nó chỉ khác kích thước của máy thôi máy 75 cân ở giữa những là trục xoắn như này luôn cũng là inox lồng nó là lồng inox 304 đấy miệng da của máy này đấy, miệng da của máy có con ốc để ờ, và chốt lại tấm chắn ở trên này luôn đấy. chúng ta trộn đều nguyên liệu nên là muốn lấy uh, nguyên liệu ra trần đây và nguyên liệu xé ra ở trên này tiện lợi ở ngay hai bên cái miệng của đầu ra này chúng tôi là thiết kế hai cái tay này luôn để chúng ta có thể ờ, móc vào bao hoặc là bì đấy để hứng nguyên liệu ở dưới đấy rất là tiện lợi luôn hai bên hai cái thì phần ờ, từ máy 75 ờ, cân trở lên chúng tôi có gia cố thêm cái phần chân máy đấy nó sẽ là có một thêm một xanh thanh như này nữa để chắc chắn máy hơn đầm máy hơn vì những dòng máy này sau nó ờ, có cân nặng nó lớn hơn con bé đấy, và trộn nguyên liệu nhiều hơn thì nó sẽ có độ cần cái máy cần chắc chắn hơn thì tất cả dòng máy là sẽ có hai loại một loại chạy à, bằng à, dây xích hoặc là dây cu loa như này thì dây cu loa này sẽ rất là êm hơn Đấy, sẽ êm hơn tùy vào nhu cầu của bà con này yêu cầu bà con là muốn nó sử dụng dòng à, dùng dây xích hoặc là dùng dây cu loa đều được đấy cu loa thì nó sẽ chạy mũi đôi dây cu loa đôi đấy nó sẽ sử dụng bản B B33 đấy các bạn đã thấy thì phần motor vẫn như con 50 cân thôi đặt đặt gọn ở trong máy Đấy, toàn bộ 50 75 hay là 100 150 đều được motor đặt dưới máy luôn rất là gọn Đấy. từ máy ờ, Đấy, máy 1, ờ, 75 cân dùng sử dụng vẫn sử dụng 1,1 kW này Đấy các bạn đã thấy này Đấy, vòng tua là 1470 vòng phút Đấy, vòng motor tua chậm Đấy, ít đông rất là sáng bóng luôn dễ dàng sử dụng cũng như là vệ sinh từ ở ờ, trên thành máy này sẽ có một uh, inox bo tròn như này Đấy, xung quanh viền để đảm bảo chúng ta sử dụng sẽ tránh được hợp uh, chúng ta cạt vào những uh, chỗ sắc nó sẽ đứt tay thì cái này chúng ta chúng tôi đã làm bo tròn như này đấy rất là tiện luôn inox 304 đây là cái trục là inox luôn tương tự cũng như là máy 100 ờ, cân cũng thế 100 cân thì nó ờ, kích thước lồng sẽ lớn hơn con 75 cũng như là con 50 đấy kích thước lồng nó lớn hơn máy bao hoạt động giống như nhau luôn chỉ có xoắn giờ nó sẽ đảo lên như thế bỏ nguyên liệu vào đấy. từ lồng đến chân máy motor bánh xe dòng máy trộn này nó sử dụng ờ, motor 1,1 ờ, kW thoải mái đấy con 100 100 cân thế từ con 150 cân này thì con lớn này nó sẽ có gia cố thêm cái phần lồng đấy nó là có một ờ, hai thanh inox như này nó sẽ cố định cái trục ở giữa để nó sẽ tránh trường hợp chứ cho đổ nguyên liệu nhiều vào nó nặng thì nó sẽ đảo lên nó tránh trường hợp nó lung lay cái trục ở giữa và nó ảnh hưởng đến cái phần vùng bia ở dưới đấy Ờ, bốn góc sẽ được ờ, hàn những thanh đỡ như này chúng ta tháo ra rất đơn giản thôi chỉ cần là gõ xiết nó ra và tút nó ra thôi đấy nó chỉ là cách chức năng của nó là giữ cái trục này lại cho nó cố định đấy tránh trường hợp rung lắc để ảnh hưởng đến vùng bia ở dưới nó nhanh vỡ bi và đảm bảo độ bền của máy đấy thì từ ờ, con 150 cân này nó sẽ dụng sử dụng điện motor đấy là 2,2 kW điện 220V vẫn là vòng máy tua chậm 1470 vòng phút 3 ngựa đấy thì, uh, một motor như tôi đã nói thì nó sẽ chuyển động từ có thể là bằng xích hoặc là bằng dây cu loa tùy vào nhu cầu của các con bà con muốn sử dụng như thế nào thì uh, chúng tôi sẽ lắp đặt như thế bằng xích thì nó là đơn còn dây cu loa nó sẽ dây cu đôi thì bà con à, có nhu cầu mua máy à, trộn cám làm thức ăn chăn nuôi từ kích thước từ 50 cân 75 cân 100 150 cân Vĩ Long liên hệ máy Cường Linh địa chỉ số nhà 36 đường cổ Điện Na xóm bản xóm Tiệp Thanh Trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại cho tôi có cái màn hình đấy thì à, đến đây tôi có tôi sẽ báo giá cụ thể từng sản phẩm cho các bạn xem luôn nhé đấy thì con à, 50 cân 50 cân này giá của nó bây giờ là 6 triệu 500 nghìn bác không chuyển tận nhà con 75 cân là 7 triệu 300 nghìn con 100 cân à, con 100 cân là 8 triệu 300 và con 150 cân là 10 triệu 300 nghìn đấy thì ngoài ra chúng tôi có sản xuất à, về inox có những máy hoạt lông gà đấy thằng máy chân nuôi hoặc máy làm thực phẩm thì bà con có nhu cầu thì vui lòng liên hệ đến máy cường linh cảm ơn các bạn rất nhiều